Cảnh báo về độc lực của chủng virus mới đang lây lan mạnh mẽ ở Trung Quốc mấy ngày qua. Một bác sĩ cho biết virus mới có thể gây trắng phổi hoặc viêm phổi trầm trọng ở cả trẻ em, người già và tỷ lệ tử vong lên đến 40%. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Vũ Hán, Trùng Khánh, Quảng Châu và các thành phố khác khắp nơi đều có người nhiễm. Trong tương lai, có thể có một đợt, hai đợt, ba đợt tử vong còn khủng khiếp hơn đợt này. Chứng kiến cảnh này, bác sĩ chúng tôi cũng không làm gì được hơn. Bác sĩ cảnh báo biến thể virus nguy hiểm. Vào ngày 27 tháng 12, một bác sĩ trẻ ở Bắc Kinh đã công bố một đoạn video nói rằng anh ta bị viêm phổi và ho ra máu sau khi nhiễm virus mới. Anh cũng tiết lộ nhiều bác sĩ y tá bị viêm phổi rất nặng sau khi nhiễm bệnh. Bệnh này không chỉ bây giờ là người già nhiễm mà ngay cả người trẻ nếu nhiễm cũng rất nguy hiểm. Bạch Trần, một bác sĩ 33 tuổi tại khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện An Trấn Bắc Kinh, có 6,522 triệu người theo dõi trên TikTok, đã đăng một video với nội dung Các bạn ơi, tôi bị viêm phổi mạch vành mới, hôm nay tôi đã chụp CT ngực và phát hiện bị viêm phổi. Anh thở dài nói là do tôi bị nhiễm Covid vào ngày thứ 13-14, tôi đã ho ra máu trong đờm, khá nhiều máu, nó khiến tôi hơi sợ hãi. Vì vậy tôi đã đến bệnh viện của chúng tôi để kiểm tra. Qua chụp CT, phát hiện tôi đã bị viêm phổi. Anh tiết lộ thêm nhiều bác sĩ và y tá đã bị viêm phổi. Ồ, tôi cảm thấy như tất cả chúng ta đều bị các chuyên gia đánh lừa. Chẳng phải họ nói rằng 90% người nhiễm không có triệu chứng sao? Sau đó anh ấy đã giải thích, thật ra không phải bị lừa, tôi nên nói gì để mọi người hiểu đây. Vào mùa hè tháng 6, tháng 7, các bác sĩ đều đến hỗ trợ các khu vực cách ly và bệnh viện cách ly được chỉ định. Vào thời điểm đó, nhiều bệnh nhân thực sự không có triệu chứng, cảm giác nhiễm bệnh rất nhẹ, thỉnh thoảng có vài người bị đau họng một chút thôi. Nhưng tôi không biết tại sao trong đợt nhiễm tháng 12 này, nhiều triệu chứng nghiêm trọng và rõ ràng như vậy. Tôi thực sự không hiểu là một bác sĩ nhưng bản thân Bạch Trần cũng thấy khó hiểu. Tôi muốn nhắc nhở mọi người ở đây, anh nói và không nhịn được ho vài cái. Nếu bạn khỏi bệnh sau khi từ thể nhẹ chuyển sang thể nặng, bạn sẽ ho liên tục, ho đặc biệt nghiêm trọng hoặc ho ra máu lẫn trong đờm. Bạn cảm thấy tức ngực khó chịu, sau đó sốt cao, kéo dài. Nếu sốt vượt quá 38,5 độ trong vài ngày và sốt không hạ trong 3 đến 5 ngày, 6 hoặc 7 ngày, thì bạn thật sự nên đến bệnh viện chụp CT một lần. Cuối cùng, anh cũng cảnh báo bệnh viêm phổi này không chỉ xảy ra ở người già mà còn xảy ra ở những người trẻ tuổi người trẻ tuổi tương đối hiếm gặp nhưng nhất định sẽ có nhóm người bị nhiễm. Vì vậy, những người trẻ tuổi cũng nên cảnh giác. Nhiều cư dân mạng đã phản hồi bằng cách để lại lời nhắn bởi vì chúng là virus khác nhau. Bạn tôi ở độ tuổi 30 bị sốt trong 5 ngày chụp CT cho thấy bệnh viêm phổi do virus corona mới. Tôi cũng bị viêm phổi, uống thuốc có tốt hơn không? Này, tôi chỉ muốn nói rằng dữ liệu về nhà tang lễ sẽ không bị giảm đi nếu các chuyên gia giải thích điều này điều kia. Gần đây, mạng xã hội ở Trung Quốc đại lục liên tục đưa tin về các trường hợp bệnh nhân nhiễm bệnh, tiến triển thành bệnh viêm phổi nặng. Vào ngày 26 tháng 12, một người đàn ông trung niên ở Hồ Nam đã đăng một đoạn video nói rằng anh ta bị ho sau khi nhiễm bệnh. Anh ta đến bệnh viện để kiểm tra, phát hiện rằng cả hai phổi đều bị nhiễm trùng và ba xương sườn bị gãy. Người đàn ông nói rằng sau khi nhiễm virus mới, ban đầu anh ta bị sốt nhưng không nghiêm trọng và anh ta ho liên tục. Khoảng một tuần sau, tình trạng trở nên tồi tệ và bị đau bụng, đau ngực do ho. Tim ở phòng khám không có tác dụng nên anh ta đến bệnh viện để kiểm tra chụp X quang, kết quả xét nghiệm không dương tính nhưng phổi của anh ta đã bị nhiễm trùng nặng. Vào ngày 26, một phụ nữ trẻ ở Thẩm Quyến, Quảng Đông đã quay một video selfie tại một bệnh viện và nói rằng cô ấy bị viêm phổi nặng, khó thở và đau ngực. Cô ấy đang được tiêm và thở oxy trong bệnh viện, kêu gọi cư dân mạng hãy cảnh giác. Những trường hợp trên cho thấy virus corona mới đang lan rộng rãi ở Trung Quốc, không chỉ lây nhiễm qua đường hô hấp trên mà còn xâm nhập vào phổi, đe dọa đến sức khỏe và an toàn tính mạng của con người và gây ra một lượng lớn ca tử vong. Làn sóng dịch bệnh này ở Trung Quốc rất khốc liệt. Gần đây, các phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Vũ Hán, Trùng Khánh, Quảng Châu và các thành phố khác đều chật kín. Nhiều người già trung niên và thậm chí cả trẻ em cũng gặp phải tình trạng trắng phổi hoặc viêm phổi trầm trọng dẫn tới tử vong. Phổi trắng là chỉ bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Khi kiểm tra ít quang phổi xuất hiện một mảng trắng lớn, có nghĩa là phổi bị ăn mòn và sơ hóa nghiêm trọng. Đây là một triệu chứng nghiêm trọng của bệnh viêm phổi, gây ra nguy hiểm đến tính mạng con người. Vàng Đăng từng là người dẫn chương trình CCTV cách đây vài ngày cho biết bố anh đã qua đời vì bạo bệnh. Ông được đưa đến bệnh viện với lá phổi trắng phổi của ông ấy gần như biến thành màu trắng. Mai Tân Dục, một nhà kinh tế học nổi tiếng đã đăng trên Weibo ngày 20 tháng 12 rằng bố của ông là Hồ An Cương, một học giả cánh tả đã chết vì bệnh viêm phổi. Khi chụp các lớp CT ở bệnh viện thì thấy phổi đã trắng 1 phần tư. Ngoài các thành viên gia đình của người quá cố đăng tin về phổi trắng, còn có nhân viên y tế, những người lo lắng triệu chứng điển hình của phổi trắng, trong đợt bùng phát dịch ở Vũ Hán 3 năm trước sẽ xuất hiện trở lại. Nhiều nhân viên y tế đã đăng trên Weibo những bức ảnh chụp trong bệnh viện cho thấy phổi của nhiều bệnh nhân đã bị sơ hoàn toàn. Trương Lê, một bác sĩ đại lục cho biết, tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân phổi trắng nặng hơn là 40%, có hai nguyên nhân gây ra phổi trắng. Bản thân phổi bị nhiễm hoặc các bộ phận khác của cơ thể bị nhiễm dẫn đến phản ứng viêm của cơ thể. Lăng Sở Miên, bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Công nghệ Hoa Trung thuộc Cao đẳng Y tế Đồng Tế gần đây đã tiết lộ trong một đoạn video trên quy cá nhân của mình, nói rằng Bác sĩ gây mê chắc chắn chỉ nhận việc đặt nội khí quản cấp cứu và chỉ đặt nội khí quản cho bệnh nhân nếu họ cần cấp cứu khẩn cấp vào ban đêm. Lan Sở Miên cho biết, sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, bác sĩ thấy rằng hầu hết những bệnh nhân cấp cứu này đều dương tính, đặc biệt là bệnh nhân cuối cùng. Tôi dùng ống soi thanh quản để soi cho anh ta và ngay lập tức có bọt phun sương màu hồng văng ra từ thực quản của anh ta. Điều này cho chúng tôi biết đây là giai đoạn cuối của bệnh suy tim. Bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối cộng với tình trạng nhiễm trùng nặng như vậy. Lúc đó chúng tôi cảm thấy khả năng cứu sống bệnh nhân này là không cao. Anh Bi Quang bày tỏ, trong tương lai, có thể sẽ có một đợt, hai đợt, ba đợt tử vong còn khủng khiếp hơn đợt trước. Bác sĩ chúng tôi cũng không thể làm được gì. Trước đó, theo báo cáo của giới truyền thông đại lục, sau khi một người đàn ông ở Thiên Tân được chuẩn đoán nhiễm bệnh, ông tình cờ phát hiện ra rằng lưỡi và răng của mình có màu đen. Lớp phủ lưỡi rõ ràng là màu đen, giữa các kẽ răng còn có vết đen. Người đàn ông cho biết toàn thân ông đau nhức, sợ lạnh, như thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Sau khi bức ảnh bị lộ, cư dân mạng Weibo châm chọc, Ngọc Châu Đen xuất hiện Mạng xã hội Weibo Trung Quốc cũng đưa tin sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19, một phụ nữ An Huy bị sốt cao, khang tiếng, miệng nôn trôn tháo sang ngày thứ tư. Không những cân nặng của cô giảm đi rõ rệt, da môi cũng bị bong tróc, da mặt sạm đi, trông như bị hủy hoại dung nhan. Bệnh nhân liên tục tử vong, bác sĩ cũng gục ngã, Vâng thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 12, một bác sĩ Trung Quốc với biệt danh là bác sĩ Tằng đã đăng một video trên Weibo với nội dung Bệnh nhân liên tục chết và các bác sĩ liên tục gục ngã. Đây là tình trạng hiện nay. Anh nói bệnh viện thiếu nhân lực trầm trọng, ngày nào tôi đi làm cũng phải vào phòng y tế để nhờ người hỗ trợ, nhưng không biết thân mình có trụ nổi không. Anh cho biết, không biết còn bao nhiêu bệnh nhân cấp cứu chưa được nhập viện. Bệnh viện của anh đã mở hơn 500 giường điều trị bệnh nhân viêm phổi, chưa kể bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân theo dõi nhưng vẫn hết giường. Bởi vì một khi bệnh nhân xuất viện hoặc qua đời, giường bệnh có thể ngay lập tức được lấp đầy bằng bệnh nhân mới và sẽ không có giường trống. Điều này cho thấy giường bệnh vẫn rất chật. Anh ấy quan sát cũng thấy hầu như không có người già nào được chữa khỏi, tỷ lệ tử vong thực sự thực sự cao. Anh cho biết ban đầu người nhà bệnh nhân rất tích cực lạc quan, tưởng còn hy vọng vào bệnh viện, nhưng sau đó thấy người trong khoa hấp hối tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng. Người nhà của các bệnh nhân bắt đầu bỏ cuộc. Người ta sẽ từ bỏ việc đặt nội khí quản, từ bỏ những lần cấp cứu. Về sau, thật đúng là không còn biện pháp nào cứu chữa tốt hơn nữa. Anh cũng nói thẳng rằng nếu nặng nếu đã trở thành phổi trắng thì đúng là khó điều trị và tỷ lệ tử vong rất cao. Chu Đông Hoa, giám đốc khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CCTV vào tối ngày 25 rằng đây là thời điểm khó khăn nhất trong 30 năm hành nghề y của ông. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã theo dõi 75% hoặc thậm chí 80% bệnh nhân tại các khoa cấp cứu hạng 1, 2, 3. Tỷ lệ bệnh nhân nguy kịch cao khiến chúng tôi đối mặt với thách thức chưa từng có, Chu Hoa Đông nói. Phương tiện truyền thông chính thống People.com dẫn lời Mai Tuyết, phó giám đốc khoa cấp cứu của Bệnh viện Triều Dương vào ngày 28 cho biết, Trước đây, khoa cấp cứu cô có khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng hiện nay con số bệnh nhân đã tăng lên 450 đến 550 mỗi ngày. Trong số đó có cả người già và những người mắc bệnh tiềm ẩn. Hầu hết các bệnh nhân nguy kịch đều ở trong tình trạng nghiêm trọng. Hệ thống y tế ở Thượng Hải cũng quá tải. Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy ngày 27 tháng 12 tại Bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Phúc Đáng ở Thượng Hải, các bệnh nhân nguy kịch phải thở oxy bên vệ đường vì không có giường. Tại Bệnh viện Thụy Kim trực thuộc Đại học Y khoa Thượng Hải, một số lượng lớn bác sĩ bị sốt, các bác sĩ và các bác sĩ phẫu thuật phải ra tuyến đầu để hỗ trợ. Gần 80% nhân viên khoa dược có kết quả dương tính. Cơ quan chức năng yêu cầu nhân viên y tế mắc bệnh phải đi làm, bị bệnh nhẹ cũng phải vào làm. Video đăng tải trên mạng cho thấy nhiều nhân viên y tế sốt cao ho cũng phải đứng truyền dịch cho bệnh nhân. Một bài viết trên mạng cho rằng mọi áp lực giờ đây dường như dồn lên vai các nhân viên y tế tuyến đầu. Có lẽ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với họ trong 3 năm qua. Dù sao trước đây khi dịch bệnh bùng phát, các thành phố khác sẽ đến hỗ trợ, bây giờ thành phố nào cũng như nhau. Hiện tại có quá nhiều người bị nhiễm bệnh và có quá nhiều người đến gặp bác sĩ, dù là bác sĩ hay bệnh nhân, họ đều cần phải sống. Vâng thưa quý vị, video ngày hôm nay xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và ủng hộ chuyên vạn cổ. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để nhận những tin tức mới từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Ngọc Vi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.